Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh An Lúa Miền Tây nha Thì à, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay Thì cả nhà ơi thấy cái, cái cảnh này nó quen quen không? Thì đây là một cái à, ao Cái ao mà của anh Tuấn các bạn Dùng để nuôi ếch nha Thì hôm trước mình có chia sẻ một cái video á, là cho ếch ăn Và cái à, những cái kinh nghiệm mà anh Tuấn đã chia nuôi ếch thành công Đó, thì à, mấy hôm trước các bạn thì ở cái ao này á, thì à, ếch nhiều lắm bạn à, đầy những mùa ếch luôn thì à, cách nay cũng khoảng 2 ngày anh Tấn à, đã kêu thương lái và bán à, hết à, ếch thịt rồi các bạn thì cái à, giá à, ít thịt mà anh Tuấn bán là khoảng 46 à, ngàn nha cả nhà thì cái giá này nói chung là anh Tuấn có lời luôn tổng cái tiền luôn là khoảng tám mươi mấy triệu các bạn thì cái ao này thì sau khi bán thì cá dồ cá cha các bạn còn dưới đây rất nhiều thì hôm nay anh Tuấn kêu lái lại cân cá cha nè đó, thì giá cá cha này mình không biết bao nhiêu nhưng mà cái lượng cá cha với ao này rất nhiều nha các bạn đó thì à, như các bạn ở miền Tây cũng đã biết thì cái à, người à, nghề nuôi ếch của người miền Tây các bạn thì cũng mấy năm nay nó cũng không được thuận lợi mấy thì do một phần cũng là do dịch Covid rồi một phần cũng là giá nó không được cao thì chỉ giá cái ếch chỉ nhích lên cũng gần đây các bạn thì chủ yếu là nhờ nuôi kèm thêm cá cha với ao các bạn để bán nói chung thì anh à, anh tấn anh nuôi ếch cũng à, khoảng à, bốn năm năm rồi các bạn thì kinh nghiệm cũng có thì nói lỗ thì không có lỗ nhưng mà nói chung cũng đủ sống thôi đó, chủ yếu thì à, đợt này là các bạn thì giá ếch nó có cao một chút nên anh tấn cũng có lời được chút chút và à, đợt này anh tấn bán là cũng được khoảng tám mấy triệu các bạn thì cái còn lại những con cá cha à, dưới ao nè thì à, anh Tuấn bán thì nó cộng thêm cái phần lãi thêm các bạn thì các bạn biết thì ngoài nữa thì là một phần còn một phần là chủ yếu là nhờ cái lượng cá cha dưới ao sau khi mà mình cho ăn thức ăn dư thừa á những con cá cha nó ăn luôn nó lớn lên nó thành cá cha thương phẩm luôn ha rồi ờ, sau khi bán hết thì mình sẽ bán luôn những con cá cha này các bạn thì hôm trước anh Tuấn nó bán là cái lời đã có được rồi thì hôm nay cái ờ, lượng cá cha với cá nuôi trong ao này thì anh Tuấn sẽ bán tiếp theo thì cái tiền lời nó sẽ thêm một chút nữa rồi thì hiện tại mọi người kéo gần xong nè thì đây cũng là cái mẻ lưới ờ, cuối cùng các bạn thì do khi mà tính con cá mình đi làm mình không có quay kịp thì ờ, khi mình về thì ờ, mọi người cũng kéo uh, gần xong các bạn thì còn đây là mẻ lưới cái cuối cùng nha các bạn còn cá thì rất nhiều ha thì nếu mà phải như mình đến hồi đầu thì cá chất lượng cá rất nhiều các bạn thì do mình đến trễ á, nên lượng cá cũng còn không nhiều nhưng mà mình cũng ờ, sẽ quay cho các bạn xem ờ, cái cảnh mà người nông dân mình á, thu hoạch cá bằng lưới gùng như bạn thì đây là một loại lưới, lưới lớn dùng để bắt những cái ờ, trên những cái ao rộng các bạn hay là những cái trên những cái sông á thì nói chung thì đây là một cái loại lưới lớn dùng để đánh bắt cá được rất nhiều các bạn à, thì các bạn cũng đã coi cái kênh youtube á, thì các bạn biết là người ta đánh bắt cá lưới gùng á à, trên những con sông á trên những cái đám bình thì có thì được cá rất nhiều rồi ok các bạn ơi thì à, sau khi mà mấy anh á kéo à, lưới vô tới bờ thì mấy anh tiến hành à, thu à, gọn lưới lại để dòm cá lên các bạn thì sau khi mà dòm cá lại á, thì à, mọi người sẽ à, kéo à, cái miếng lưới à, về góc này để mà bắt đầu tiến hành bắt cá vô sọt để mà cân nha các bạn đó. thì nói chung cái cái cảnh mà bắt cá bằng lưới rùng hay là cân cá thì đó giờ mình cũng ít thấy các bạn thì hôm nay mình thấy có điều lý thú thì đây đó mấy anh à, sau khi mà kéo lưới lại ha thì mấy anh sẽ à, làm những cái độc á à, mà đưa những cái miếng dán xuống để hai bên hai bên có hai miếng dán nè để mấy anh xuống mấy anh bắt cá xong rồi mấy anh vinh cá lên mấy anh cân ha thì mới đầu các bạn mình cứ tưởng là mấy anh sẽ bắt cá ngay cái chỗ mà kéo vô bờ ngay nãy luôn các bạn thì mọi người sẽ đưa sọt xuống mọi người cân rồi lại cân luôn các bạn nhưng mà không ngờ khi à, mà các mấy anh kéo lại đây mình mới thấy nó có một cái điều à, lý thú đòn cá nhảy ra là sẽ có một cái đòn để ngang như thế này ha đó, mình à, móc vô hai đầu của mấy cái nọc để mà giữ cho lưới nó cao lên đó rồi có một cái cây cây cây xào như thế này các bạn thì mọi người sẽ xỏ ngang ở dưới thân lưới để mà dòm cá lại và cái bắt lên à, bắt lên cái cây kéo kéo à, nọc này các bạn đó để mà dồn cá mà khu thu lưới gần rồi bắt cá đẩy à, vô sọt rồi lên cân các bạn thì nãy giờ mình thấy cái cây này cái cây cái cái xào này mình cứ tưởng là cây cây cầm của mấy cái mùng lừa mùng lưới ai nghe là cây xào này là dùng để em cho mấy anh đó à, sọt ngang với thân của cái tay lưới gục đó, để mà dồn cá lại đó. anh kéo rất chuyên nghiệp nha các bạn thì à, chắc là mấy anh cũng à, đi à, bắt cá à, ở nhiều nơi các bạn thì à, các bạn ơi nói chung là mấy anh cũng ở gần đây không các bạn thì à, nói chung là mấy anh cũng làm nghề nuôi ếch và nuôi cá như thế này thì mỗi lần mà mình cân cá các bạn thì do nông dân mình á hiện nhà chỉ có người hay người thôi đó nên à, mọi người sẽ bắt chân công với nhau như tỷ à, mọi người một hôm nay thì anh, anh Tuấn anh bán ếch với bán cá thì à, mấy anh này sẽ đợi phụ bắt phụ còn mai mốt tới mấy anh này á, bán thì anh Tuấn sẽ là phụ dần công như các bạn đó, nói chung là người nông dân mình cũng ờ, vui vẻ hòa đồng và thích giúp đỡ nhau các bạn đó, thì cá cá lớn không nè các bạn thì ờ, hôm trước á, mà anh Tuấn có ờ, cho mình một con cá trong cái ao này nè thì về mình cân á, cũng khoảng 5 kg mấy gần 6 kg các bạn đó thì con cá cha đó thì mình làm lẩu giống các bạn ngon ghê luôn á thôi thằng con cá giò nó bự hay ha thì à, cái à, cái mẹ lưới này nói chung là cái mẹ lưới cuối cùng các bạn ơi thì do mấy cái mẹ lưới trước mình không có quay được mình mới vừa là lại thì anh Tấn đã cất cái ao lên cũng gần xong rồi đó, thì cá trong ao cũng rất nhiều các bạn thì cá dồ con nào mấy cá lớn không à? bây giờ mấy anh đang sàng à, sàng sàn cá lại các bạn lựa ra cá nào lớn cá nào nhỏ với à, các loại cá như ở đây mình thấy có cá à, cha với cá hường đó, cá hường là nhiều đó, ờ, với à, cá à, cá sặc à, cá sặc gần các bạn rồi để mình lại quay cho bạn xem cái sọt này nó được bao nhiêu ký rồi đây bốn mấy ký quay chụp quay chưa hả đó, sau khi, rồi rồi à, người ta chuồng con phải không chuẩn con phải không trừ hao là cái sọt nha các bạn đầu lên cái sọt cái rồi cái dồi cái này trên bốn năm ký cái con cá lớn à còn cá này nó kinh khủng luôn bự này Ôi, nó quậy nó quậy nó vậy nè bông dục tan con bốn kg chung là thì à, đây cũng là chỉ ao nuôi ếch thì cá cha cái lượng à, cá cha nuôi cũng không có nhiều các bạn thì không bằng cái ao mà ao lớn người nuôi cá cha thật không có bán luôn nha kèm theo với nguồn à, ếch để mà giá trị cá cha không nhiều bằng những cái cha lớn nhưng nói chung thì cá cha nó nuôi kèm rất mau lớn ông thả ra được bác già không thì bắt ở dưới nó thảy ra con chưa ừ. đây con đội về đấy bao đây thảy ra thằng cho ba con đi kéo nãy thả ra mấy con rồi khỏi thảy đây chưa chưa lấy nữa nhậu quá vậy cái nhỏ cái nhỏ không có bự cái đầu tiên là thảy thương hao rồi cho nó rồi tiếp tục động dọc nữa như cả nhà sọt này cá cá lớn à, lựa ra cá lớn chờ trơn có hai cây ô rồi cá long anh tứ bắt lại con anh tứ thả để dành mai út vét à, đè lại các bạn dưới đây còn cá bự rất nhiều nha sau khi mà luộc cá tra thì mọi người bắt đầu luộc cái hương đây anh à, tú đang chuẩn bị cho lên cái à, sọt à, cá hương và cá hương đây cái cá bự không để nhà hương mình cho bàn tay mình không cá hương thì sau khi mà cho lên sọt thì mình sẽ bỏ chung nước luôn cả nhà thì nói chung là thường bán người không hỗ cây nước với tân cái cái canh người này rồi thì hồi người ta căng ra người ta trừ lại còn ờ, cá tươi cá hường nó đẹp nó ghê luôn các bạn à, con bự bự luôn lột ra ngoài đây là những cái con cá cha còn nhỏ ha người ta đã lựa ra sẵn nè người ta đem lên ta cân luôn à, sau khi mà cân xong đó, thì sẽ có một cái xe để mà thảy lên xong rồi chở ra ngoài cái um, cái ghe, ngoài đây các bạn cái ghe này dùng để à, ba vô mấy cái sông nhỏ mới bắt cá gọng à, cá trong đây rồi cho cá nó sống luôn nha các bạn đây để mình ra mình quay cho các bạn xem nói chung đó giờ mình cũng ít quay cái à, những cái ghe như thế này ha đây là anh chủ anh chủ đang đợi người ta đợi cho cái này là cái dò xuống đây luôn rồi đó ha nói chung là nãy giờ cân cá à. cũng xong các bạn khi còn mẹ cuối cùng mà để mình xuống quay cho các bạn ha thì mình thấy cái ghe này nó có nhiều khoang đó khoang chứa nè chắc à, người ta ngăn ra để phân loại từng loại cá đây cái khoang đầu tiên là cá hường quá trời luôn nè ồ cá hường nó đẹp con nội ơi con bự không à đây là cá sặc cá sặc trời ơi cá sặc gần nha còn mấy thứ già luôn còn đây đây là cái khoang dành cho những con cá dồ đó các bạn <laughs> cá dồ này cũng cân xong rồi. còn cá hường này Ủa, cái này mình lấy uh, nhiêu ký anh cá trà mình thu vô nhiêu bảy mươi tám rồi thì để à, mình tiếp tục mình à, vào bên trong để à, mình quay tiếp cho bạn xem bây giờ mấy anh cân cá lựa cá cũng đã giờ cũng xong các bạn thì đây có hai anh hai anh ngồi để lựa cá ha còn hai anh còn lại chạy ginh còn sẽ phân công cho mấy người một số người như hai ba người vậy đó để chở cá đi xuống ghe thì cái ao của anh tấn cũng, rộng các bạn nhưng mà cái lượng cá cha anh tấn trước trước mạnh ghê cá thả thì nói chung là cá thả à, nuôi à, theo ăn kèm theo à, ếch á nên nó lớn không đồng đều á, thì nên khi mà khi cân người ta cũng cân ở đây cá thì nói nói chung nó cũng có nhiều loại các bạn cá lớn cá nhỏ rồi có cá thường rồi có thắt lát nữa cả dạ. thắt lát bông à cái này cái kia thì sau khi mà mình cất cá lên á thì số lượng cá còn sót còn lại á thì mốt anh sẽ Tấn xử lý xong rồi anh Tấn mới bắt đầu là anh Tấn ờ, thả lại ờ, cá và ở con thôi đây rồi mình đưa xong này thì nói chung thì cá lớn ờ, mình sẽ lựa ra trước cái mỏ mình tới bắt đầu lựa ra hơn con cá con nào con nấy bự bự không rồi thì bữa hổm anh Tấn nó cho mình con cá nên mình ăn thấy ngon quá nên mình bữa hổm mình quay cái mồng ếch các bạn thì mình có dặn anh Tấn á là để cho mình lựa lựa cho mình một con cá lớn lớn để um, mình à, ăn các bạn thì à, cũng à, trùng hợp các bạn ơi thì sẵn tiện nay anh Tuấn bán cái ao cá nè đó thì Tuấn có kia mình lên người sẽ sau khi để lên á mọi người để lên xe xong chở ra ngoài cái ghe ngoài kia để đậu khác xuống ha tay chú con cái bọc để dẫn nó ăn cá gì ta ăn cá hường cái chặt gì nó không bắt cái nào cái gì bắt cho nè đúng rồi lấy đi lấy đi hả ừ, thôi con cá dầu được rồi chị cái dầu đó làm lẩu rồi có có con anh chưa đắng rồi cá dầu đó cũng cả năm sáu ký <laughs> nó bự kinh khủng rồi chứ bỏ con này nè bỏ con canh đấy chạy mới bỏ vô đó còn đợt cái này cái cái, cái nhỏ sao mà không để canh đi rồi hả bắt để chị nó ruột kìa nãy cho cái nãy là tặng cái dầu năm bảy kg nó không nói <laughs> cái đó là cho công đoàn ăn nghe hả có một con một chính là nói chung nha buôn bán thì chính mấy nhà thì chúng cái đó đừng có bán cái loại nãy giờ lựa mấy con cá à, cha lớn các bạn lựa cân xong rồi giờ còn à, sàn lại mấy con cá nhỏ, cá cha nhỏ này với à, cá hường giờ còn nhiều rồi cá hường các bạn cá cá sặc ràng thứ gì ừ. khi mà mua người ta mua hết luôn cái ao luôn các bạn chứ người ta không có cho chia cho ai mà mua đã lẻ nha ừ, mua mão rồi mua là mua cái có dịp đó trung bình cái giá cá lớn cái nhỏ luôn các ờ. bạn con nào cũng thấy bự bự không nè khi lựa lựa cá ra về cái bắt đầu ta sẽ lên đặt tập cân xong là chào xuống ghe mới nãy mình đã quay cho bạn thì cho phan á chia về phan các bạn thì mấy anh sẽ đổ vô đó gồng cá và đem đi ờ, cân lại cho các ờ, dừa cá lớn đây là cá sạc gần ha thì chuẩn bị lên cái à, cái sọt cá ôi, ờ, ờ, à, ôi cá hồi một gấu thứ già cái hường cá điêu hồng khác nhưng mà cá hường thì thịt nó sẽ ngon hơn cá điêu hồng nhưng mà cá điêu hồng con nó sẽ lớn hơn nhiều cá hường này nuôi nó lâu lắm các bạn đến trắng ba chục ngàn con trắng hai chục thì lúc thả cái hồn xuống cá hồn con nào con lấy cũng nhỏ nhỏ không bạn ơi thì nay cũng được hơn nửa năm mà cá nó bự cái vậy nè ngon lắm rồi nó tươi luôn chà bá chà bá cả cỡ bàn tay mình không luôn á đây lừa ra mấy cái sạc riêng mà đây lừa ra riêng để để coi cái sọt này cân được bao nhiêu nha 45 sọt này nó cũng cũng được 46 45 trừ nước phải không trừ nước còn 25 25 25 bỏ vô canh nó nãy nãy nó gọi mất có mất lát á ai biết rồi nãy giờ nó có tưởng của ông nhỏ không dám lại bắt luôn á đây nãy tưởng đâu là nãy lên bắt cái cái rộng thôi chứ đâu có chịu lên nhỏ nãy giờ nhỏ không dám bắt luôn đó đây cả nhà đây là cái ờ, sọt cá sa cạp con nào nó chản chản không chung anh anh Tuấn anh nuôi kèm thêm hơn ờ, thêm cả nhà chứ không có nuôi cá này nhiều nó thả một số số à, này số kia vậy đó anh, anh à, Tuấn cần bán luôn còn lại một số cái hường dưới đây mấy anh à, đang lựa ra được xong rồi thì anh Tuấn có chờ lại mình anh Tuấn anh mới ờ, bắt kia rồi hồi mình vô mình quay cho các bạn xem đặt khô chết cá cha trong đóng vừa cũng không có nhiều các bạn khoảng ờ, sáu uh, con gì à đứng nó trong kia đó nên ờ, mình cũng chưa thấy nữa để hồi mình vô đổ nước vô chắc cũng cỡ con cá cha đặc khởi mình tính cho mình các bạn nói chung cá cha thịt nó khá là lớn á thịt nó dai mình làm ờ, lẩu ngon lắm các bạn rồi lên đi sau khi người cấu lên các bạn một cái canh ngày có lượng nước luôn là khoảng 20 kg sau khi ấy xong người ta để để vào bên này ta sẽ đổ cá vô và à, bắt đầu cân cắt đậu riêng rồi cá được đậu riêng nha các bạn Ây à. Rồi ok cả nhà ơi. Cá dầu khổng lồ. Anh Tuấn chờ lại để ăn ha. con này ít nhất cũng cỡ 5 kg cả nhà là khẩm anh tấn có cho mình một con như vậy nè bự mình cần thử cỡ 5 kg đó. con này bự quá chắc bỏ bao tướng ơi chứ ống hồ luôn cái thùng thùng ba lít để hồi nó quậy không ừ. <laughs> đó vô không vừa luôn mà thấy không rồi đó. rồi rồi lên rồi cảm ơn tới nó ngậm đó cái gì không sao đâu nó quay cái đầu lại nó, nó lụm lại quay, quay đầu lại giùm nè ừ bự quá bự rồi bự hơn cái này ok đi dạ chứ nó lật không được rồi nó lật không được nó quá bự rồi rồi xong rồi còn ờ, hai ba bốn năm con cũng